Nhắc đến Apple, người ta nghĩ ngay đến Steve Jobs, nhưng chính đồng sáng lập Apple thừa nhận thành công của táo huyết đến từ Tim Cook. Người đàn ông được biết tới như một người có tính cách khá kín đáo, ít ai có thể biết được cách làm việc, suy nghĩ, dự định cũng như cuộc sống cá nhân của ông. Mọi người từng làm việc cạnh Tim Cook nhiều năm trời đều có cảm giác họ không biết nhiều về ông và chính người đàn ông bí ẩn này đã và đang giúp Apple bành trướng sức mạnh, đứng vững chắc trên đỉnh thế giới. Timothy Donald Tim Cook sinh ngày 1 tháng 11 năm 1960 tại Alabama, Hoa Kỳ. Những gì chúng ta biết chỉ bao gồm Cook được nuôi dạy tại Robertsdale, một thị trấn sùng đạo và yêu thích bóng đá. Ông chơi kèn trombone trong ban nhạc, làm việc tại ban niên giám của trường trung học. Bố của ông, Donald, là quản đốc tại một xưởng đóng tàu. Mẹ của ông, Geraldine, làm việc tại một hiệu thuốc khi không phải trong ba con và Tim là con giữa. Năm 1978, Cook bắt đầu học Đại học Auburn, nơi ông được khám phá 4 năm sau đó bởi một nhà tuyển dụng là IBM. Ông làm việc trong mảng máy tính cá nhân và trở thành giám đốc khu vực Bắc Mỹ. Dick Doherty, người quản lý trung tâm nghiên cứu của IBM tại Bắc Carolina, nhận xét ngay từ khi ra trường, bước vào giới kinh doanh, Cook đã được nhìn nhận như một người đặc biệt. Trong 12 năm tại công ty, Cook tiến từng bước trở thành giám đốc hậu cần khu vực Bắc Mỹ, vào các buổi chiều, ông học MBA tại Duke. Ông được mọi người yêu mến nhưng phần nào đó cô đơn. Sau đó ông rời IBM để làm việc cho công ty bán máy tính Intelligent Electronics, rồi đến phó chủ tịch Compaq trong vòng 6 tháng. Tại mỗi nơi dừng chân, ông không tiết lộ nhiều về cuộc sống riêng tư trừ tình yêu dành cho đội bóng Auburn. Mọi người từng làm việc cạnh Cook nhiều năm trời, hơn một thập kỷ, đều có cảm giác họ không biết ông. Ông ấy là người hợp tác, lịch sự và đáng tôn trọng, nhưng dường như không ai biết thực sự ông là ai. Một ngày Chủ nhật mùa thu năm 1997, Tim Cook nhận được cuộc gọi của một người bạn quen. Tôi muốn nói với anh điều này. Giọng nói trong điện thoại vang lên, đó là của Steve Jobs, đồng sáng lập lừng danh của Apple. Khi nào? Tim hỏi. Ngay bây giờ, ông nhận được câu trả lời. Steve Jobs muốn thuyết phục ông về với Apple. Tim Cook khi đó đang làm việc cho Compaq và hoàn toàn không có ý định thay đổi công việc. Tôi thực sự không muốn gặp Steve, nhưng có thứ gì đó trong đầu thúc giục tôi. Hãy đến và gặp người đàn ông đó. Hắn là kẻ đã sáng tạo ra cả một ngành công nghiệp mà tôi đang tham gia. Tim Cook chia sẻ với Fast Company về cách ông bị Steve Jobs thuyết phục. Đó là cuộc nói chuyện thú vị nhất tôi từng tham gia, Cook nhớ lại. Cậu phải là CEO của công ty này, Steve Jobs nói. Anh không muốn tiếp tục sự nghiệp lừng lẫy này nữa sao? Tim Cook nói. Tôi chỉ nói đến đây, quyết định là ở cậu, Steve Jobs cười bí hiểm. Đợi đã, tôi có thể hỏi một câu được không? Ý của anh là nếu tôi muốn đăng một đoạn quảng cáo tôi thích, tôi không cần hỏi ý anh. Ồ, tôi hy vọng ít nhất anh có hỏi qua tôi, Steve Jobs phá lên cười. Anh có chắc chắn muốn làm điều này không? Cook vẫn chưa dám tin vào những gì mình nghe được. Ai cũng khuyên tôi nên ở lại Compact bởi những lợi ích tuyệt vời mà công ty này mang lại. Tuy nhiên, vào ngày định mệnh năm 1998, khi nghe theo trực giác của mình mách bảo, chỉ cho đầy 5 phút sau cuộc nói chuyện đầu tiên với Steve, tôi đã muốn bỏ qua tất cả những lời cảnh báo và gia nhập Apple. Trực giác của tôi biết rằng gia nhập Apple là cơ hội tuyệt vời để làm việc trong một trong những thiên tài sáng tạo và trở thành thành viên của ban lãnh đạo để làm sống lại một công ty Mỹ tuyệt vời, Tim Cook kể quyết định đưa Tim Cook lên thành CEO Apple năm 2011 gây nhiều tranh cãi. Thời điểm Steve Jobs tử nhiệm đã có nhiều cái tên được giới truyền thông đưa ra cho vị trí nóng bỏng tay này. Cựu CEO Google, đồng thời từng là thành viên hội đồng quản trị Apple, Eric Schmidt được xem là ứng viên hàng đầu. Tuy nhiên, chỉ một giờ sau khi lá thư tử nhiệm chức vụ của Steve Jobs vì lý do sức khỏe được gửi đến toàn bộ nhân viên Apple, website của hãng đã lập tức cập nhật chức vụ của Tim Cook là CEO, trong khi Steve Jobs trở thành chủ tịch hội đồng quản trị, chức vụ chưa từng xuất hiện trong lịch sử Apple. Đây rõ ràng là chiến lược dài hơi của Apple, chứ không phải quyết định bổ nhiệm tạm thời vì lý do sức khỏe của Steve Jobs. Khi đó, người ta tất nhiên chưa được biết về cuộc nói chuyện cách đó 13 năm của bộ đôi này. Đơn giản, Tim Cook là người được lựa chọn từ lâu bởi chính Steve Jobs trong cương vị chèo lái con thuyền Apple. Những ngày đầu lãnh đạo Apple, khi sự ra đi của Steve Jobs vẫn còn đè nặng trong tâm trí mọi người, Cook đã vượt qua nỗi đau để mang lại sự bình yên cho các nhà đầu tư và nhân viên Apple ông thăng chức cho một trong những cánh tay phải của Jobs, Eddie Kuhl, lên vị trí phó chủ tịch cao cấp. Ông lập quỹ từ thiện cho nhân viên Apple. Khác với Jobs, ông bước xuống quầy cà phê giờ ăn trưa để gặp gỡ và nói chuyện với đồng nghiệp. một báo cáo viên từng có cơ hội làm việc với Tim Cook đã nhận xét, ông là người luôn chú ý tới mọi chi tiết dù là nhỏ nhất. Không một ai có thể hiểu được toàn bộ khía cạnh của việc kinh doanh như Cook. Nên khi làm việc với ông, tốt nhất là bạn nên hiểu rõ phần công việc do chính bạn đảm trách, dù đó chỉ là một phần nhỏ trong việc kinh doanh của công ty. Cook cũng có yêu cầu cao không kém Jobs. Là một người làm việc không mệt mỏi, ông có thể gọi cho nhân viên vào đêm chủ nhật để hỏi về việc của tuần kế tiếp. Các thành viên trong nhóm phải chuẩn bị các cuộc họp hàng tuần, như thể họ đang dự kỳ thi cuối cùng và ông chủ của họ sẽ không tha cho họ trong hàng giờ liền. Theo nguyên tắc của Cook, không dự đoán được câu hỏi của ông và không có câu trả lời chính xác là một tội lỗi. Sau khi đóng cửa một số nhà máy của Apple, Coke thiết lập mạng lưới nhà sản xuất và cung ứng khắp châu Á, giảm lượng hàng tồn kho tốn kém sang sản xuất theo đơn hàng. Vào thời kỳ đỉnh cao của cơn sốt iPad, chuỗi cung ứng đủ sản xuất 15 triệu tablet chỉ trong 9 tháng. Mặc dù thừa nhận tài năng siêu việt của Tim Cook trong việc quản lý chuỗi sản phẩm, giới phân tích vẫn không tin vào thành công của ông trong cương vị người dẫn dắt Apple. Làm cách nào để thay thế một người không thể thay thế? Wild đặt câu hỏi. Cook là một vị CEO lạ lùng trong làng công nghệ. Với giới quan sát, những công ty như Apple, Google cần những người lãnh đạo quyết đoán, thậm chí độc đoán, thể hiện tầm nhìn chiến lược chứ không phải là một salesman như Tim. Mặc dù vậy, ông đã chứng minh cho cả thế giới thấy Apple dưới triều đại của ông thịnh vượng như thế nào. Nó đến từ những quyết định tưởng như nhỏ nhưng tối ưu lợi nhuận cho hãng. Sau phiên giao dịch ngày 6 tháng 9, giá trị vốn hóa của Apple đạt 836,3 tỷ đô la Mỹ, hơn gần 200 tỷ đô la Mỹ so với người xếp thứ hai là Alphabet. Họ cũng là công ty đầu tiên đạt giá trị trên 800 tỷ đô la Mỹ. Apple đã cho ra mắt iPhone X với giá bán lên đến 1.000 đô la Mỹ. Cả thế giới tỏ ra lo lắng dùng cho Apple vì mức giá quá cao của sản phẩm. Các khảo sát gần đây cho thấy chỉ khoảng 15% người dùng iPhone sẵn sàng nâng cấp lên iPhone mới nếu nó có giá 1.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, nhiều tờ báo cũng tin rằng cáo giả Tim Cook sẽ có chiêu để chiếc iPhone X này bán chạy như tôm tươi, còn người dùng vẫn cảm thấy được hưởng lợi. Mark Moskowitz, nhà phân tích của Barclays, dự đoán Apple sẽ tặng một năm miễn phí sử dụng dịch vụ Apple Music và 200 GB iCloud trị giá 156 đô la Mỹ cho người mua iPhone 8 và iPhone X. Barclay dự đoán nếu bán với giá 1.000 đô la Mỹ thông thường, Apple chỉ bán được khoảng 40 triệu iPhone X, nhưng với gói cộng thêm, số lượng máy bán ra có thể lên đến 64,4 triệu chiếc. Từ đó, số tiền Apple thu về có thể tăng thêm 9,8 tỷ đô la Mỹ. Quan trọng hơn, khi một kho nhạc và hình ảnh của người dùng đã bị khóa với iOS, còn ai muốn chuyển sang dùng Android? Đây là chiến lược được Apple áp dụng nhiều lần dưới thời Tim Cook và chưa từng thất bại năm 2013 với màn ra mắt có phần nhàm chán của iPhone 5S với thiết kế gần như không có cải tiến so với iPhone 5. Thứ khiến khán phòng vỗ tay ầm ầm là việc iPhone tặng miễn phí bộ ứng dụng iWork có trị giá 10 đô la năm 2014 với việc tung ra iPhone các phiên bản dung lượng lần lượt 16, 64 và 128GB, khai tử bản 32GB. Ước tính Apple kiếm thêm được 3 tỷ đô la Mỹ vì lượng người mua iPhone 64GB tăng đột biến. Trong suốt sự nghiệp lừng lẫy của mình, người ta chỉ thấy Steve Jobs không tiếc lời khen cho hai người cũng là cộng sự của mình, Tim Cook và Johnny Ive. Trong khi Ive là một thiên tài thiết kế, người có nhiều điểm giống với Steve Jobs, coi trọng sự hoàn hảo, độc đoán trong tính cách, thì Tim lại có xu hướng bù trừ. Nói cách khác, Steve cần Tim Cook để biến Apple thành một đế chế không thể sụp đổ. Nhìn vào cách Apple vận hành ngày nay, người ta mới thấy được tầm nhìn của Steve Jobs xa như thế nào khi chỉ định Tim Cook làm CEO Apple ngay từ ngày đầu gặp mặt. Những con người của sản phẩm không phải là người đưa công ty tiến lên nữa, đó phải là những anh chàng marketing hoặc người có thể mở rộng hoạt động công ty sang Mỹ Latin hoặc bất cứ đâu, Steve Jobs phát biểu vào năm 2004. Tim Cook cho biết ông nhớ nhất một câu nói của Steve Jobs Tôi không muốn anh hỏi tôi nên làm gì, anh cứ làm những gì mình cho là đúng đó là vào thời điểm tháng 8 năm 2011 khi ông được yêu cầu chính thức nắm giữ chức vụ CEO của Apple, hai tháng trước khi Steve Jobs qua đời. Nói cách khác, Steve đã phó thác hoàn toàn thứ tài sản giá trị nhất của mình cho Tim nhiều năm giữ chức vụ cao cấp tại Apple, công ty giá trị lớn nhất thế giới, nhưng Tim Cook không có tên trong danh sách các tỷ phú thế giới. Số tài sản ước tính của ông đạt khoảng 800 triệu đô la Mỹ tính đến cuối năm 2016. Ông dự định dùng toàn bộ số cổ phiếu Apple của mình để làm từ thiện. Năm 2015, ông được Fortune vinh danh là lãnh đạo quyền lực nhất thế giới. Tôi cảm thấy tự hào khi là người đồng tính và coi đó là một trong những món quà vĩ đại nhất mà Chúa đã ban cho tôi, Tim Cook chia sẻ với Business Week. Đây là lần đầu tiên CEO của một công ty nằm trong danh sách Fortune 500 tuyên bố mình là người đồng tính trước công chúng. Đúng như những gì ông nói, trong suốt cuộc đời mình, tôi cố gắng hạn chế nói về chuyện riêng tư. Ông tin rằng việc nghe tin CEO Apple, hãng công nghệ số 1 thế giới là người đồng tính, nhiều người sẽ thấy tự tin hơn trong việc bộc lộ bản thân hay đòi hỏi sự công bằng.